có khoảng 3 mối tình Wow, khá khá rồi Thì cái mối tình dài nhất là khoảng 7 năm Cái gì? ba mối tình mối tình dài nhất 7 năm dạ, còn... năm nay mới 27 tuổi mối tình đó là mối tình thứ thứ nhất hay thứ nhì hay thứ dạ, ba thứ nhì 7 năm sao chia tay em em cũng hứa là cho một căn nhà khi mà cưới vợ rồi ừ. nhưng mà cưới về ví dụ như là mà có cưới về thì cứ ở chung với bố mẹ trước đã còn căn nhà kia thì cứ để cho thuê đi mà nhà mua chưa hay là khi nào cưới rồi mới mua dạ thực ra là có sẵn hết rồi em là người lãng mạn hay là người khô khan trong tình yêu em chỉ biết quan tâm mà nếu mà nói về cái chuyện là em hiện em đang buôn bán vật liệu điện nước mình làm cho gia đình hả dạ. cho nhà mình hả dạ ngoài ra thì cũng có làm cái uh, tiệm in áo bán online ồ đó là em tự làm dạ giỏi quá ta điểm mạnh điểm yếu của em là gì dạ điểm mạnh là biết chia sẻ biết nấu ăn sở trường của em là gì điểm mạnh của em là gì Dạ, em cũng là một người biết uh, nấu ăn, cũng uh, thích ảm đang việc nhà Cũng là thuộc tiếng người, cũng thích gia đình, phụ nữ của gia đình nè à. Khuyết điểm? À, khuyết điểm thì chắc có lẽ là em hơi kỹ tính một tí á Tình trường thì sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em thì uh, chỉ có hai mối tình và cấp 2 và cấp 3 thôi đều là mối tình gà bông thôi Sau đó thì uh, khoảng thời gian dài thì uh, em bị uh, gia đình có một chút dục chặt nên là em uh, tập trung cho cái việc uh, tìm cái con đường riêng của mình cho sự nghiệp của mình là nói về tình duyên là mình cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều đúng không dạ đúng rồi cũng hơi thiệt thòi ha hơi mất mát ha em trai tình trường mình sao chàng trai 27 dạ, tuổi cũng dạ thì cũng có vài cái biến cố xong rồi gia đình bên đó dọn đi đó thì mất liên lạc tới khi liên lạc được thì người bạn gái đó cũng đã có người mới trong cuộc sống thì mình thấy là mình có những cái tật xấu gì không cái tật xấu mà nặng nhất á là hay đản trí ví dụ như là đi xuống dưới bếp hoặc là đâu đó lấy cái gì đó thì cũng phải bốn năm chập thì mới lấy được một cái món đồ mà mình muốn Trời lấy đất ơi rồi bây giờ đi hẹn hò với bạn gái rồi qua nhà bạn gái chơi thì đi bao lâu mới tới được nhà bạn gái hay đi dọc đường rồi đản trí rồi rẽ qua chỗ cô khác dạ không cái đó thì à, một cái Ôi, đường phải... đi thì phải đi đi theo đúng đường thôi mình chăm sóc bạn gái kỹ không? Chắc chắn là chăm sóc rất là kỹ Em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Khoảng 1m60 à, trở về dáng người tròn một chút Tròn tròn hơn cho nó đã ha Em thích người bạn trai thì sao? Dạ em thích người bạn trai uh, khoảng 1m68 à, đến khoảng 1m7 Tròn cũng được nhưng mà đừng có quá béo hoặc là quá gầy ừ. vì uh, em cũng hơi tròn điều gì em không thích ở một người bạn trai em không thích người bạn trai à, hút thuốc uống rượu, rượu bia thì ở mức độ cho phép ví dụ như là giao tiếp thôi khoảng à, một hai chai thôi còn em em không thích điểm nào ở người bạn gái đừng có càm ràm quá giấu giếm em cảm nhận người bạn gái là bên này như thế nào chắc là hơi tròn <laughs> lanh à. quá tôi chưa khỏi tự tiết lộ cho người ta nghe rồi cũng có vẻ là hiền tóc tai quần áo chiều cao chắc khoảng à, chắc mà một mét sáu mươi tới sáu sáu sáu ba quá em cao nhiêu dạ mét sáu tư em làm gì em kêu người ta cao dữ vậy linh cảm vậy à linh cảm vậy dạ. hả cũng hay ha đúng ghê tóc thì có thể là cột đuôi ngựa cột đuôi ngựa màu gì màu thì có thể không biết rõ rồi không biết rõ ha tưởng tượng hay lắm còn em tưởng tượng bạn trai nó như thế nào em nghĩ anh này cũng hài hước mập ốm cao thấp em nghĩ là chắc ảnh cũng uh, vừa vừa dạ em thấy anh này chắc cũng được khoảng 70 phần trăm cái tiêu chí mà chưa gì mới nói chuyện mấy câu 70 phần trăm mà ghê thiệt hai bạn đói bụng chưa thích dạ. ăn không ăn thì rất là thích rất là thích luôn hả dạ. ăn nhiều lắm hả dạ ăn rất nhiều Ồ, trước giờ ăn uh, cà ri nhật lần nào chưa dạ chưa bữa nay thích ăn ăn thử món nhật không bây giờ mình lấy thực đơn ra mình lựa món xong rồi mình tâm sự tiếp ha dạ đói bụng chưa em dạ rồi dạ nhìn hai tướng này là biết đói bụng rồi cho mượn hai cái menu đi nhà hàng ơi thực đơn của nhà hàng mời hai bạn chọn món cà ri tôm chiên kèm măng tây cà chua rồi cà ri tôm chiên kèm măng tây cà chua bên này dạ cà ri trứng chiên và sốt kem cà ri trứng chiên và sốt kem Bây giờ các tường sẽ mở cửa trái tim để hai bạn trực tiếp nhìn thấy nhau và trò chuyện với nhau nha dạ. Nãy giờ cảm nhận của mình về nhau đúng được bao nhiêu phần trăm? Dạ khoảng 80 phần trăm Trúng 80 chỗ nào? Dạ Người ta cao gì mà tới mét sáu mấy Có Tóc thể là không cao lắm nào? Mà tóc dài Tóc dài <laughs> Tóc dài thì có thể buộc lên được Cái này tóc dài chứ đâu phải đuôi gà đâu Cảm nhận đầu tiên của em về người bạn nữ khi mà vừa bỏ cửa trái tim ra Dạ dễ thương đúng ý em chưa tròn tròn đúng ý em chưa chính xác luôn chính xác luôn ha dạ. còn em dạ cũng tròn cũng uh, rất là dễ thương nhìn ảnh hiền bây giờ nè nếu như mà kết hôn với nhau thì thì um, mình sẽ sinh sống ở đâu dạ ở nhà với ba mẹ em có chịu làm dâu không dạ được ba mẹ mạng này không có được rành lắm à, bữa nay có rung lắm không dạ rung rung nãy giờ luôn đó. à, ờ, hoa này đem tặng ai <laughs> <laughs> rồi tặng hoa tặng em cái này là em cảm ơn anh dạ. quà gì vậy có thể mở ra cho chị tường xem được không dạ xin phép mở ồ áo một cái áo size gì size L <laughs> sao mà tặng áo bạn... con gái tặng sen lờ dữ vậy thích người tròn tròn nên chọn sen lờ đúng không dạ em cũng rất là thích size lớn mình có thể trò chuyện ít phút trong thời gian mình chờ đợi rồi à, nhà hàng sẽ dọn món ăn lên cho mình ha ví dụ như mà à, về làm dâu á, thì à, nếu như mà có một cái vấn đề xảy ra thì à, à, anh sẽ nghe theo gia đình anh hay là em sẽ bên vực em hay sao đó nếu như mà các em mà có phần đúng nhiều hơn thì đương nhiên là anh phải bên em rồi anh thì không có theo cái cái cạnh là ờ người nhà phải bên người nhà không có làm dâu bây giờ sướng lắm em về có gì mình cứ đi đâu chơi hai vợ chồng son rồi kẹt con sao đi đúng không gửi ba mẹ giữ đi chơi thoải mái luôn rồi hai đứa muốn sinh mấy đứa con theo mẹ suối mẹ suối dạ theo mẹ suối là nếu mà có cưới về thì hai đứa cứ làm hai đứa trước đi rồi nuôi một lượt chứ đừng có đừng có mà sanh lẻ lẻ rồi nuôi sau này cực lắm à. mẹ thì à, rất là thích con gái ừ. nhưng mà nhà thì ba anh em trai ừ. cưới về thì chắc chắn là mẹ bên nhiều hơn là bên con trai là chắc bên con dâu nhiều hơn phải không dạ. nãy giờ nghe bạn trai nhắc tới mẹ rất là nhiều em có đem theo hình của mẹ không dạ. để cho bạn gái xem thử xem à đó nhìn coi mặt mẹ hiền không mình mẹ làm... đẹp mẹ đẹp con mẹ đẹp không dạ cũng đẹp Nói em, em theo hình gì gửi cho anh coi đi kìa À dạ em đây em cũng có mang hình mẹ và chị gái à, Hình gia đình của mình ha Dạ Chị em thì à, có hai bé rồi Em gửi anh à, Mà nhìn mặt của mẹ đi ha Nhìn cô cũng hiền Hả? Nhìn cô cũng rất cô là hiền Cô cũng rất là hiền rồi hy vọng sau này hai mẹ sẽ trở thành xui gia với nhau ha chúng ta sẽ có một gia đình rất là hạnh phúc bây giờ tôi có nghe tiếng động gì đó đang kêu từ bao tử của bạn nào cái bạn nào mà lúc nào cũng thấy đói bụng giơ tay lên cơm cà ri nhật bản là một món ăn rất là được nhiều người ưa chuộng ở bên nhật bản bây dạ. giờ hai bạn bắt đầu chuẩn bị ăn thử ha đói rồi rồi hấp dẫn quá cảm ơn rồi chúc hai bạn ngon miệng hai bạn ăn đi rồi trò chuyện với nhau tâm sự với nhau ha một chút xíu cho chị tường biết mùi vị của món ăn như thế nào được không rồi tường sẽ đi cho hai bạn trò chuyện với nhau và thưởng thức thật là tự nhiên và vui vẻ nha ăn nhưng mà cũng phải tâm sự nha tâm dạ. sự cũng phải ăn cho no bụng nhà em ở quận mấy à, nhà em hiện tại ở quận chánh ừ, em làm việc ở ờ, bình tân em có dự định gì cho cái tương lai sắp tới chưa Hiện tại em đang là liên thông tiếp ở trường đại học Nên là công việc nó cứ cuốn em đi uh, vừa học vừa làm á Nên là em vẫn chưa có thời gian nhiều cho việc uh, uh, kết hôn Ví dụ như mà mình hẹn hò với nhau rồi một tuần mình gặp mấy lần được hả? Khoảng buổi tối đi em rảnh vào tối hai hai tư hai tư sáu Rồi uh, thứ bảy chủ nhật em vẫn rảnh luôn Chủ nhật nào anh cũng rảnh muốn đi đâu đó hoặc là muốn đi ăn uống gì đó thì anh thì chắc chắn là chỉ có đi ăn rồi đó tại vì anh thích em, ăn em muốn vậy em thì lại là hai chị em gái à, chị em thì có gia đình với lại ờ, có hai bé rồi nên cũng thấy trong hình á là hai đứa cháu mẹ coi cũng cưng con rể dữ lắm ba mẹ cứ hỏi là có người yêu này kia để ờ, đi về có người đưa về ba mẹ an tâm nhiều hơn cũng lớn tuổi rồi nếu mà được thì anh đưa em về <laughs> Em lúc nãy à, anh có nói cái thật xấu là khá là giống em á Bây là cái thật hay quên á Em thì đang muốn tìm một người mà có thể nhớ dai để nhớ dùm em Giờ anh quên luôn rồi em quên luôn rồi sao ta Thì cái nào cần quên thì nên cho nó quên luôn <laughs> Cần nhớ thì anh sẽ nốt lại dạ anh chắc chắn là anh không thể nào mà anh nhớ hết được tất cả các thứ rồi đó dạ à vậy sao người vậy nè trời ơi nói gì từng nghe bẻ quẹo cái má người ta rất là quyết liệt đúng không rồi cảm ơn hai bạn à, nãy đang lại kêu cấp độ thấp thôi chơi đâu em cảm ơn chị thoải mái món của em thì ăn khá là ngon vì ờ, em thích nhất là cái sốt kem vì ờ, các sách kem này nó béo béo nè bây giờ chúng ta cũng đã có những ờ, giây phút trò chuyện với nhau tâm sự ăn trưa với nhau rồi không biết nãy giờ hai bạn cảm nhận về ờ, người đối diện của mình như thế nào anh thì mình nghĩ sao mình nói vậy đó anh là thì tôn anh trọng. không phải là cái tiếp người mà nói nhiều nếu mà mình có quen nhau á cứ để thời gian mà anh làm cho em thấy nãy giờ nói chuyện với anh thì em thấy anh là một người có khá nhiều cái điểm tương đồng với em tới giờ phút này sau khi mà có một cái cuộc trò chuyện nhặt ngắn với anh thôi nhưng mà em cũng nghĩ là em không có thay đổi cái quyết định ban đầu của em là anh vẫn là những cái gì mà em đang đang nghĩ là sẽ phù hợp với em cái nhìn đầu tiên tương đối là thuận lợi cho cả hai và khi chúng ta bấm nút hẹn hò với nhau có nghĩa là chúng ta trao cái duyên cho nhau và khi bấm nút thì chúng ta ai cũng hy vọng rằng là sẽ tiến tới hôn nhân bây giờ thì đặt hai tay vào nút bấm đi hai bạn tường sẽ là nhân chứng trong cái giây phút này đã nhiều người chạm tay cái nút bấm này trong cái chương trình bạn muốn hẹn hò rồi tiến tới hôn nhân và sanh con đẻ cái thích mình mới bấm không thích là không ai ép buộc mình cả suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm một hai ba rất nhanh lẹ rất đồng đều Tôi cảm nhận hai bên nhấn cùng một lúc Như vậy là đã thành đôi rồi Bây giờ mời hai bạn đứng lên Nắm tay nhau và trao nhau một nụ hôn đầu tiên Để kỷ niệm ngày chúng ta chính thức Trở thành một cặp đôi hẹn hò Hôn để cảm nhận luôn Rồi, Tường chúc hai bạn là à, sẽ dành nhiều thời gian chăm sóc cho đối phương Tìm hiểu nhau thật là kỹ